một video chơi rồi đây. Trong video ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ xem coi ai đã đến với các bạn trong tháng 12 nha Thì mới biết là video up cái video này nó, nó hơi trễ Tại vì bây giờ cũng đã là 10 giữa tháng 12 rồi à, Nhưng mà ôi à, ờ, có đỡ hơn không đúng không à, mọi người cứ xem video này cho vui đi nha à, ai đang đến ở đây mình không có giới hạn trong một cái phạm trụ nào hết à, chúng ta sẽ có trong tình yêu nè trong công việc nè trong cuộc sống này đó à, thì nếu mà các bạn tò mò ai đang đến với các bạn trong cuộc sống à, trong tháng 12 trong tháng Noel à. thì các bạn có thể xem tiếp video với mình và trước mặt mọi người là ba tụ bài à, theo thứ tự quen thuộc từ bên trái qua một hai ba các bạn hãy cho mình câu trả lời bằng cách chọn một tổ nha tất cả những thông tin về bộ bài cũng như là những cái smart thời gian mình đều bỏ dưới à, phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha còn bây giờ thì chúng ta sẽ chốt đơn tụ đầu tiên tụ số 1 đó xin chào những bạn chọn cái bộ bài Oracle Tarot của mình nha mình có King of Pentacles Oh, King of Watch Đây, chúng ta có 8 xu wow. bốn cấp ừ. The Mexican Wow Và wow. mình thấy cái năng lượng của những bạn này nè ha à, Có ai đang đến với bạn hay không? À, mình nghĩ là có Khi mà mình rút ra hai đá đầu tiên là Vua Su và Vua Kiếm á Thì mình nghĩ um, cái người đàn ông mình sẽ có một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn nhưng mà cái người này á sẽ là đóng vai trò là một cái người đi trước bạn người có sự hiểu biết nhiều hơn bạn à, có thể là sếp của bạn nè còn nếu bạn đi học thì có thể là bạn sẽ quen một ông thầy mới bạn sẽ có một cái lớp mới bạn sẽ biết được ông thầy ừ. mình thấy được hình ảnh là như vậy à, một người đàn ông lớn tuổi hơn dày dặn kinh nghiệm hơn à, có điều kiện hơn thành đạt hơn và cũng là cái người à, để sao ta lý trí hơn bạn rất là nhiều à, cái người này xuất hiện trong cuộc sống của bạn để dạy cho bạn rất là nhiều điều và họ rất là đặc biệt ở một điều là họ rất là tự tin họ họ tự tin với chính bản thân họ và họ còn ờ, hơn sao nữa ta họ tự tin về chính bản thân bạn họ biết cái giá trị của mình nằm ở đâu và cái người này còn là một cái người có thể nhận nhận xét đánh giá tốt với người khác à, mình thấy cái người này nó ổng hơi độc dị một chút xíu nha cái ông cái người đàn ông này cái người đàn ông là mình không biết là bạn là nam hay nữ như cái tụ bài này nha nhưng mà mình thấy cái người đàn ông này xuất hiện trong cuộc đời bạn á ông ta giống như là có một cái gì đó rất là hay ho với bạn vậy đó ông ta là một cái nhà Mexican một cái vị pháp sư và các bạn cảm thấy như là cái ông này giống như là ông có phép vậy đó <laughs> <laughs> kiểu mình nếu nếu nếu cái người đàn không phải là một cái người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn thì đây là cũng là một cái người mà mang cái cái năng lượng của vua su và vua kiếm mình thấy khi mà vua su và vua kiếm xuất hiện cùng với nhau thì thứ nhất người này có một cái tài hùng biện rất là tốt cái thứ hai nữa là cái người này có một cái cái đầu lạnh và họ có một cái sự thành đạt nhất định đó tại vì vua su thường đi kèm với tiền bạc vật chất thì cái người này thứ nhất là họ có tiền hơn bạn nè cái thứ hai là họ có kiểu như là họ họ thông minh và họ lý trí hơn bạn rất là nhiều và cái người này á ừ, bạn thấy giống như là bạn nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và à, thì cái lá The Mexican này nó cũng liên tưởng đến cái sự tự tin á họ có một cái cái gì đó có một cái giá trị nhất định gì đó ở trong cái tâm trí của các bạn ha thì cái người cái người này á ừ, mình thấy xuất hiện trong cuộc sống của bạn là để dạy cho các bạn những cái bài học và mà khi bạn ở bên cạnh của người này á các bạn học được rất là nhiều ở đây mình có thấy cái lá 4 cấp nữa thì bạn khi bạn bạn nhìn thấy người này á mình thấy có vẻ như bạn học được cái cái giá trị khi mà bạn ở một mình á mình nói ở một mình thì nó nghe hơi lạ đúng không à, các bạn à, mình mình mình mình nói một cái cái cái điều dễ hiểu cho các bạn biết ha thì khi mà bạn thấy những người thành công á họ không có bèo bạn ừ thật sự luôn họ có bạn mình mình chắc chắn luôn là những người thành công ai thì cũng phải có bạn hết không nhiều thì ít nhưng mà cái người này á mình thấy là họ họ rất là ít bạn và cho dù họ các bạn nhìn thấy là lúc nào họ cũng trong cái trạng thái một mình một buồn như vậy đó thì à, các bạn nghĩ là ôi trời sao cái người này có vẻ cô độc như vậy nhưng mà các bạn thấy là họ hoàn toàn rất là enjoy với cái điều đó luôn họ họ vẫn là ông vua họ vẫn là bà hoàng khi mà ở một mình họ không cần người khác ừ, phải quan tâm đến mình cũng cũng cũng không quan tâm mấy người ta đánh giá và nói về mình ở trong một cái hoàn cảnh này họ vẫn là một người rất là tỏa sáng một người rất là thu hút và các bạn học hỏi được nghề này rất là nhiều um, có thể là mình thấy cái người này xuất hiện ngay trong cái lúc mà các bạn cảm giác như là mình mình đã có nhưng mà chưa đủ nhiều à, ở đây cái lá tám xu nè mình thấy bạn cũng là một cái người gì đó có một cái điều kiện tương đối kiểu như chẳng hạn như là bạn công việc thì bạn cũng có công việc đi học thì bạn cũng trong lớp bạn học cũng khá là giỏi không phải là học dở còn nếu mà trong tình cảm á, thì mình nghĩ là các bạn cũng cũng là một người tương đối uh, nói chung là cái trong bất cứ một cái hoàn cảnh trong một bất cứ một cái trường hợp nào thì bạn cũng là một cái người có cái cái cái, cái gia sản nhất định của mình tình cảm thì cũng biết chút ít nhưng không phải là nó nổi quá tệ ai kêu ờ, kiểu như một cái người mà gọi là lý trí thì giỏi nhưng mà ai kêu bằng không còn nếu đi làm thì không quá nổi trội trong trong nhóm nhưng mà cũng cũng là một cái người gọi là một cái thành viên mà có thể uh, đóng cái vị trí chủ tốt trong cái đội nhóm thì đó trong học tập thì cũng vậy không học dốc quá giỏi nhưng mà sẵn là một cái thành phần khá là nổi nổi bật ở trong lớp kiểu kiểu kiểu như là các bạn sẽ rất biết tạo điểm nhấn cho khác nhưng mà khi mà bạn thấy cái người này á các bạn thấy người ta còn đứng ở trong một cái, cái tầm cao hơn bạn nữa và người ta rất là cô đơn mình thấy ở đây lá bốn cấp này nè cái người này trong một cái trạng thái rất là rất rất là thích ở một mình à, bạn không thấy họ cặp kè họ không thấy họ lê la hàng quán đâu á cái người này rất là giỏi và giỏi ở một mình mình thấy người như vậy mà trong có bất cứ một cái hoàn hoàn cảnh nào nữa thì mình mình thấy nha không cho dù bạn không thấy cái người này cũng sẽ rất là nổi bật nổi bật hơn cả bạn nữa mình thấy vậy á nếu mà bạn đẹp thì cái người sẽ đẹp hơn nếu mà bạn học giỏi thì cái người này sẽ đẹp hơn họ giỏi hơn bạn nữa thì họ họ kiểu như họ già hơn các bạn rất là nhiều á không phải là mình nói về độ tuổi thì mọi người chẳng thể như là bạn họ hiểu biết thì cái người này gọi là uyên thâm ừ mình nói vậy nha nhưng mà các bạn không có nhìn cái người này ánh mắt canh ghét mà các bạn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ tại vì ở đây chúng ta có lá mexican này thì cái người này á xuất hiện trong cuộc sống của bạn để dạy cho bạn nhiều hơn các bạn thấy trọng hơn à, các bạn nhìn với một cái chân dung khái quát hơn và mình thấy có vẻ như cái cái cho đến đây ấy, mình nói dài dòng nãy rồi ấy, thì mình thấy cái người này có vẻ giống lắm quay như một người thầy một cái người mà chỉ cho các bạn rất là nhiều thầy không phải là các bạn đi đến trường học các bạn gặp thì mới gọi là thầy nha cái kiểu này đó giống như là bạn giống như là bạn tương tác và bạn vô tình biết cái người này thôi thì cái người này tạo cho bạn rất là nhiều cái điều hay ho chẳng hạn như là các bạn cần lời khuyên thì cái người này á người ta không có khuyên các bạn nhưng mà người ta đưa ra một cái hành động người ta chỉ một cái đường lối gì đó nó rất là kiểu giống như là bạn đang ngứa và có người gãi ngứa cho các bạn vậy đó ừ, chốt đơn cho tụ một là như vậy là cái người này sẽ sẽ là một cái cái gì đó giúp cho các bạn thức tỉnh rất là nhiều mà giúp bạn học được nhiều hơn giúp bạn tự tin vào bản thân mình nhiều hơn và biết được giá trị của mình và khi mà bạn ở một mình á các bạn cũng không lo cô độc tại vì ở đây chúng ta có lá bốn cấp này cái người này cho dù cô đơn đi nữa thì học thì họ vẫn không sợ cái đó không có gì sợ hãi á mà thường mình thấy thành công lúc nào cũng đi đôi với cô đơn tại vì đây một cái người mình nghĩ là khá là chăm chỉ và siêng năng khi mà nhắc đến vua kiếm và vua su cùng một lúc thì mình thấy đây một con người nghiện công việc và họ tối ngày cứ tắt mặt tối mũi cho trong công việc thôi không phải là một cái người mà nói thích la la hàng quán thích đèo bọng hết nhiều mình thấy cái người này có rất nhiều cái sự nghiệp có rất nhiều công danh ha ờ, mình thấy cái người này dù sao đi nữa thì bạn nhìn những người này với ánh mắt ngưỡng mộ và học hỏi rất là nhiều Ở ờ, khi mà bạn nói chuyện với người này á các bạn học được rất là nhiều các bạn học được cái kiểu giống như là bạn bạn bạn bạn bạn nói chuyện với người ta rằng bạn thấy ồ mình còn thiếu nhiều quá và cái người này á còn khiến cho các bạn cảm giác như là à, nếu mà mình không gặp được người này thì có lẽ như mình nhìn cái cuộc sống của mình với một cái tâm tâm một cái góc nhìn rất là nhỏ hẹp á là các bạn cảm giác như là bạn rất là trân quý người này luôn mặc dù họ giỏi hơn bạn rất là nhiều và bạn công nhận chứ không phải là một cái góc nhìn gato nói nãy giờ dài dòng như vậy thôi nhưng mà thấy đây là một cái người à, gọi là sao ta theo một cái chiều hướng tốt xuất hiện trong cuộc sống của bạn ừ. đây một mình nghĩ trong những cái cái, cái mối quan hệ xã hội khi mà bạn gặp một cái người mà cho dù tần số cao hơn bạn tuy nhiên á thì họ vẫn sẽ có một cái giá trị nhất định ở trong cuộc sống của bạn ha thì nói chung là người này rất là tự tin là rất là thành đạt và họ họ là một người chỉ cho bạn rất là nhiều họ không phải chỉ về lời nói mà cả hành động nữa hả cái điều mà họ để lại trong cuộc sống của bạn là gì ba gậy sáu cấp ồ oh, cái người này bốn xu trời nãy chúng ta có lá bấm cúc 4 cấp rồi bây giờ là chúng ta có lá bốn xu nữa ha wow cái bộ bài này nó rất là mạnh luôn mọi người kiểu như nó đập vô một phát là nó sẽ nói ra hết nó rất là trần trụi luôn có nó đi đi vô nè mọi người ở đây con không biết các bạn nào mà thích cái uh, uh, câu chuyện về cái cái truyền thuyết về uh, vua Solomon và 72 con quỷ không thì cái bộ bài này nó nó nó vẽ ra và nó còn được sáng tạo thách ra dựa trên cái câu chuyện đó thì cái hình ảnh của những cái lá bài này là những con quỷ trong cái bình đoàn quỷ 72 con quỷ đó đó đó và một lá cuối cùng nào cái người này dạy cho các bạn điều gì chúng ta có bay quan à, mặt tốt khi mà bạn nói chuyện với người này á là bạn có thiện cảm với họ giống như mình nói ha à, ờ, bạn có một cái thiện cảm rất là tốt với người này ở đây mình có thấy lá sao cúc và lá bài gậy đầu tiên nè các bạn cảm giác là mình học được rất nhiều từ người này và những cái điều đó bạn áp dụng vào trong cuộc sống của mình luôn cái mặt tốt là như vậy và à, cho dù trong cuộc sống á họ nói với bạn á cho dù bạn cô đơn đi nữa thì các bạn phải tin vào tài chính bản thân mình thật ra cô đơn không đáng sợ đáng sợ ở chỗ là các bạn sợ cô đơn mình nói vậy nó nghe hơi khó hiểu đúng không nhưng mà cái các bạn có hiểu năm nay như vậy nè ngay cả khi mà các bạn ở một mình là các bạn không tự tin các bạn sợ ở một mình á là bạn không tự tin vào bản thân của mình nên các bạn mới ở sợ ở một mình rất là cảm giác giống như là mình đang có rất là nhiều cái nỗi lo nhưng bạn không biết tâm sự cùng với ai hết và cái người này dạy cho các bạn hiểu là khi mà các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được những cái vấn đề của mình đó thì lúc đó các bạn hoàn toàn tự tin và các bạn rất là thành đạt và bạn không cần phải cứ phải ở trong trường hợp với một người nào đó thì bạn mới cảm giác là không vui được các bạn hiểu không cái kiểu như là cái người mà buồn á lúc nào họ cũng cũng than ơi trời ơi trái đất thì cái người đó người ta rất là thiếu tự tin và họ họ giống như là họ cảm giác như là họ cần một cái cái phao cứu sinh để giải quyết cái điều đó nhưng mà cái người này á, dạy cho các bạn biết á, là các bạn phải tin vào chính bản thân mình phải phải tin là bản thân mình có đủ sức mạnh để giải quyết được điều đó và các bạn thấy được cái sự tự tin của họ ngay trên cái gương mặt nó luôn và khi mà mình đã nói rồi khi mà các bạn tỏ ra một con nguồn năng lượng như thế nào thì các bạn sẽ thu hút một cái người như thế đó vào cuộc sống khi mà bạn quen với họ chứng tỏ bạn cũng có một cái luồng năng lượng tương đương và khi mà bạn ở bên cạnh người này á cái sự tự tin của các bạn nó được đẩy lên mình nói là tự tin nha chứ không phải là tự mãn nha đó cái người này truyền cho một cái năng lượng là bạn hãy tin vào chính bản thân mình và hãy thể hiện nhiều hơn đi cái lá bài gậy đây là nó, người ta nói với bạn đó là ờ mày có khả năng đó mày hãy phát triển nhiều hơn nữa và cái người này á mình thấy cho bạn một cái thiện cảm rất tốt à, và người ta không phải là cái kiểu mà à, kiểu hướng dẫn bạn á không phải là dạy dỗ không phải là bạn dạy dỗ mà ta gọi là sao người ta sẽ chỉ cho các bạn theo một cái hướng là phải đi đôi với hành động ví dụ như là người ta nói là à mà phải làm thế này nè là mày sẽ làm được như thế này thế kia đó mày phải làm đi mày thế như thế này à, thì mày mới mới nhận được cái kết quả dạy như vậy không phải là một cái kiểu mà dạy dạy dỗ theo một cái góc thông thường không phải là giải dỗ theo cách truyền thống là phải ngồi xuống ngồi mở sách vở ra ở ờ, sách trang nào đó mày đọc đi đọc đi không phải là một cái kiểu mày dạy dỗ theo cách thông thường ha các bạn thấy cái người này hành động và các bạn học theo những cái hành động đó cái người này á mình cảm giác như họ là một cái người khá là ít nói nhưng mà cái lời nói của họ rất là có trọng lượng và khi mà một khi mà họ nói ra rồi á thì mình kiểu giống như là các bạn cảm giác như là họ giống như là họ là thánh vậy kiểu mỗi lần mà họ nói cái gì ra các bạn thấy trời sao chất quá vậy, sao sao sao hay quá vậy, cái người này sao sao là thần thánh vậy, họ nói là họ sẽ làm được cái người này khiến cho mình kiểu như khiến cho bạn khi mà bạn thấy họ nói họ hành động bất cứ một cái gì họ truyền cảm hứng cho bạn rất là nhiều cho các bạn nhìn cái cuộc sống này theo một cái hướng khác họ không phải là một cái người mà xuất hiện trong cuộc sống của bạn người mua quà tặng quà cho bạn rồi rồi rồi rồi cho bạn cái này cái kia bắt bạn làm theo cái này cái kia họ chỉ làm cuộc sống của họ họ vẫn lạc sống cuộc sống của họ nhưng mà bạn á vô tình bị ảnh hưởng với cái những cái hành động và những cái thái độ của họ trong cuộc sống này cho nên nó mình cảm giác như là cái người này á cho dù họ không nói gì với bạn hết thì họ vẫn có một cái sức tác động nhất định trong cuộc sống của mình nhưng mà mình thấy ở đây không có liên quan gì tới tình cảm dẫn nha mọi người tại vì ở đây chúng ta có hồi nãy vừa nãy mình rút ra được bốn cấp và lá bốn xu thì cái người này á cho dù không giao tiếp hoặc là không nói chuyện với các bạn nhiều á thì mình thấy ở cái góc nhìn của mình á trên những cái lá bài này thì bạn là cái người mà gọi là ngưỡng mộ họ nhiều hơn quan sát họ nhiều hơn chứ cái kiểu mà nói chuyện nhiều thì hai người cũng không nói chuyện nhiều tuy nhiên á giống như là bạn bạn bạn bạn bạn có một cái người à, à, thần tượng như đó hiểu không chứ bây giờ bạn có một cái người chị thần tượng như đó nó không phải là bạn nói phải nói chuyện với cái người đó thì bạn mới mới mới có thể thích người đó được ừ mình thấy cái xu hướng này là như vậy à, còn ở đây mình thấy có một cái lá devil devil the devil thì con quỷ trong cái trạng thái này á chính là là họ bạn hơi có cái xu hướng bị cuồng họ quá à, mình thấy nha à, cái mặt trái của vấn đề này á chính là các bạn mình biết là cái người này có có một cái giá trị um, tương đối trong cuộc sống của bạn giống như bạn gặp được người này á để mà các bạn cảm giác như là mình có giá trị hơn khi mà bạn giống như là bạn thấy được cái gì đó khiến cho bạn yêu đời hơn và à, giống như bạn được truyền cảm hứng cho cuộc sống này vậy đó nó tự nhiên cái cái cuộc sống cái sa mạc trong cái tim bạn nó đang bự ra thì có một cái cơn mưa rào nó lướt qua như vậy á và các bạn cảm giác giống như là cái, cái sức tác động của này người này nó, nó lớn quá cho đến nỗi mà các bạn cảm giác hơi kiểu kiểu như các bạn đi cuồng quá các bạn giống như là bạn bị phụ thuộc với cảm giác đó luôn và bạn vô tình đi Photoshop cho cái người đó lên một cái tầm cao mới kiểu giống như là à, bình thường nhìn người ta đẹp thôi nhưng mà trong mắt các bạn thì người này là cái kiểu như là wow trời ơi đó là uh, thánh thần chứ không phải là người bình thường đâu <laughs> cái kiểu của bạn hơi bị ám ảnh với cái người này ha à, à, mình mình phải như thế này mới đúng nè phải giống như cái anh đó nó mới đúng phải giống như ông nó mới được mới ngon đó thì cái cái người này kiểu giống như là tự nhiên xuất hiện trong cái thời gian mới đây thôi mình thấy là mới xuất hiện thôi mặc dù là họ không tương tác với bạn quá nhiều nhưng mà khiến cho bạn cảm cảm giác rất thích giống như là bạn tự nhiên các bạn, gặp được chân ái của mình vậy đó mặc dù không phải là cái tình yêu nha cái kiểu nó xuất rất phát từ cái cảm giác ngưỡng mộ nhưng mà cái cảm giác ngưỡng mộ này nó nó hơi nhiều quá đến nỗi mà bạn đi đâu cũng ngắt về cái người đó các bạn sẽ nói là ô trời cái thằng đó nó hay lắm nha trời cái con đó nó hay lắm nha và khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm là à, bạn có cảm giác gì đó tuy nhiên á, là mình cảm giác là cái lá rừng đi bộ này á à, nó mang thêm một cái tiêu hướng tích cực hơn tất nhiên là một cái người mà tạo cho mình một cái cảm giác vui vẻ thích thú thì nó sẽ sẽ thì khiến cho mình uh, cảm giác như ồ mình luôn nghĩ về những cái điều tốt đẹp đó ừ, nói chung là theo các bạn nhận định thôi tại vì mình nghĩ không có người nào mà xấu hết mà cũng không có người nào mà à, tốt hết tại người ta là người thì phải có mặt này mặt nọ đúng không cho nên đó là có thể là người ta cũng bình thường cho bác người khác mà đối với bạn họ là một cái gì đó rất là tuyệt vời thì bạn cứ nhìn theo nó đó thôi cái đó là cách nhìn của bạn đâu có ai mà sửa đổi được cái cách nhìn của bạn nữa đúng không nói chung là cái tụ bài này á nó dù sao đi nữa thì mình vẫn thấy nó theo một cái hướng tích cực bạn sẽ được gặp một cái người mà người ta sẽ khiến các bạn trở nên tốt hơn rất là nhiều và tự tin vào bản thân mình nói sao đi nữa thì à, giá trị bài học vẫn là quan trọng nhất mà đúng không còn người ta không có khiến cho mình tổn thương hoặc là không khiến người mình buồn thì nói chung đây là vẫn là một cái người ừ, ra ngô ra khoai đấy đâu phải đến nỗi là ý ẹ đâu đúng không rồi tụ một trời ơi, tụ một mình nói dài ghê vì cái người mà gặp các bạn tụ một trong uh, mùa giáng sinh á truyền cảm hứng cho các bạn rất là nhiều cho nên mình sẽ dùng bộ monology cho các bạn nha Năng lượng uống siêu trăng nè mình thấy như thế nào nên nổi thì cái người này vẫn có một cái tác động rất là lớn trong cuộc sống của bạn luôn ha uh, emotion adrenaline các bạn dần cảm giác mình mạnh mẽ và tự tin hơn đó đúng là mình thấy tâm trạng của những các bạn tụ một đang rất là tốt à, your dream uh, à, need practical plan à, cái lá bài này nó nói là những cái ở giấc mơ của các bạn cần có một cái hành động một cái kế hoạch rõ ràng cụ thể thì cái người cái người mà các bạn gặp ở trong cái cái tháng 12 này nữa thì người ta sẽ giống như là một cái ngòi nổ chăm ngòi cho những cái điều mong muốn của bạn trở thành hiện thực ừ à, một lát cuối cùng ha chúng ta có nothing is set in stone à, cái lá bài này nó nói là sẽ không có điều gì mà không thể xảy ra hết à, chỉ cần bạn tin vào bản thân của mình cái người này xuất hiện trong cuộc sống của bạn để khẳng định lại cái giá trị của bạn là bạn tốt và bạn có thể tốt hơn như thế nữa bạn có đủ sức mạnh để làm những thứ mà các bạn muốn à, không có điều gì là không thể à, và những cái lá bài nó đang nói là cái năng lượng của hiện tại của những bạn tuổi một đang rất là ok la luôn cho nên á mình nghĩ à, thực ra cái bộ bài á, mà các bạn chọn á, nó có một cái năng lượng rất là mạnh để xuất hiện à, ai đang đến cho cuộc sống của bạn nãy giờ mình mô tả rồi ha nhưng mà cái giá trị cốt lõi từ cái người này xuất hiện cho cuộc sống của bạn đó chính là khiến cho các bạn tự tin yêu đời và có cảm hứng nhiều hơn cho cuộc sống và cái năng lượng của các bạn đang rất tốt cái giống như là một quả siêu trăng vậy nè các bạn thấy không đó những quả siêu trăng nè ok à, và những cái giấc mơ mà các bạn mong muốn những cái điều tốt lành đang đến với các bạn trong cuộc sống nè các bạn cứ giữ vững cái năng lượng này thì mọi thứ nó sẽ tốt lên thôi à đó là cảm ơn các bạn tập một đã nghe bạn chọn cái bộ bài mua cha của mình ha à, đây là một bộ bài trong ba bộ bài ngày hôm nay mình dùng thì bộ này là liên quan nhiều nhất tới tình yêu không biết là những bạn thủ hai có đang cầu là có người yêu mới xuất hiện trong cuộc sống của mình hay không nhé bây giờ chúng ta hãy nghe tiếp nào vậy tám cấp ừ. ồ oh, năm xu hả wow hai xu uh ừ -huh. năm kiếm ờ không à, tủ hai <laughs> khá buồn à nói chung câu chuyện của những bạn tủ hai thì nó rất là liên quan tới chuyện tình cảm luôn tuy nhiên á, là mình thấy không ai xuất hiện trong cuộc sống của các bạn từ đây đến cuối năm cả à, cái năng lượng của tụ này á mình cảm giác như là bạn vừa mới trải qua một cái chuyện gì đó mà nó khiến cho bạn sức cục lực kiệt và các bạn cảm giác như là ôi trời tao mệt rồi không không không muốn không muốn đi vô không muốn làm cái gì nữa hết trơn thì mình thấy cái những bạn tuổi hai á thì uh, mình mình thấy cái năng lượng của những bạn này á là the worst the worst đây là mình nghĩ các bạn nghĩ là đã đủ rồi đã đủ rồi và khi mình rút thêm vài lái nữa thì mình cảm giác như là những bạn tuổi hai đang đang cảm giác như là mình mình vẫn chưa ổn để có thể gặp ai hoặc là tiếp xúc với ai trong cái cuộc sống này à, các bạn ờ, nghĩ là à, mình thấy có vẻ như là cái câu chuyện của những bạn tuổi hai là các bạn vừa mới chia tay ai đó các bạn các bạn dành rất là nhiều cái tình cảm cho một ai đó nè mình thấy ở đây một cái trường hợp rất là rõ luôn nói chung là khá là rõ trong cái tụ bài này 70% thôi thì um, mình thấy là các bạn đang crush một người và các bạn phát hiện một cái điều gì đó mà khiến cho các bạn rất là thất vọng và rất là tổn thương chẳng hạn như là các bạn ờ, thích cái người đó các bạn thích lâu lắm rồi tại mình thấy the world nó cũng đi kèm với một cái chu kỳ khá là dài giống như là bạn thích người đó lâu ơi là lâu nhưng mà tự nhiên ờ, mới ngày hôm qua hay là trong cái thời gian gần đây các bạn phát hiện ra là uh, cái người đó cũng phải là một cái người tốt như mình nghĩ không phải là một cái người mà mình nên đặt tình cảm vào uh, chẳng hạn như là những ờ, câu, câu chuyện nó không được vui cho lắm thì như này nè các bạn thích người đó và thích ôi ơi là lâu nhìn thân người đã xem bạn như là em gái mưa hoặc anh trai mưa như nào đó nói chung là có một cái vụ khiến cho các bạn hơi thất vọng và hơi não nề một chút ở đây chúng ta có lá nam su nè các bạn cảm giác như là những cái tình cảm của mình á những cái cái cái chiếc ly mà các bạn đưa cho người đó nó tự nhiên nó bị rơi rớt và đổ vỡ mình thấy bạn dành rất là nhiều cái tình cảm cho cái người này luôn tại vì um, cái lá tám cấp ở trong cái trường hợp này á là đi kèm với lá đầu quơ thì mình thấy là các bạn đã cố gắng kiểu như không phải là các bạn thích người ta đến nỗi mà uh, bỏ cái liêm tỷ của mình, mình qua một bên nhưng mà cái cái tình cảm nó rất là chân thành và nó muốn kiểu như là các bạn muốn đưa cái tình cảm đó cho của mình cho cái người đó tuy nhiên là họ họ họ không không khiến không không đáp lại cái mong đợi của các bạn uh, và cái trường hợp mà còn lại mình cảm giác như là hai người thích nhau nhưng mà trong một cái hoàn cảnh rất là yếu le chẳng hạn như vậy các bạn thích cái người đó nhưng mà cái người đó cái người đó cũng thích bạn nữa nhưng mà cái người đó uh, kiểu như đã có người yêu trước đó hoặc là tự nhiên đùng cái họ quay lại với người yêu cũ giống như là họ họ quen với bạn đúng không họ ờ, họ họ kết nối với các bạn hai người đã có một cái mối quan hệ rồi họ ờ, kiểu như là cũng nói qua những là câu ngọt ngào cũng có những cái kỷ niệm với nhau rồi đó thầm tự nhiên cái bùng cái uh, người yêu cũ của anh ta quay lại hoặc là cô ta quay lại xong cái tự nhiên các bạn cái kết nối này nó bị bỏ qua một bên các bạn có cảm giác cái hình ảnh của cái lá nam kiếm trong trường hợp này là giống như có một người bỏ đi khỏi cái cái cuộc vui đó đó và mọi thứ nó đang lỡ dở nó đang nó đang chấp hang luôn và muốn nói là cái sự thất vọng của những các bạn tụ ba ở tụ hai mình xin lỗi thì nó khiến cho bạn cảm giác giống như là mình đã rất là cố gắng và mình cũng rất là tốt rồi những gì mà mình có thể mình chân thành nhiều như thế nào mình cũng đã làm rồi nhưng mà mọi thứ nó có phải là nó rất là quá đáng với các bạn hay không và hiện giờ các bạn chỉ muốn là mọi thứ nó nhẹ nhàng bình tâm lại chứ các bạn cũng không có muốn là mình sẽ uh, dướng vào một cái mối quan hệ nào khác giống như là bạn đang healing và đang tự chữa lành cho bản thân của mình đó bạn không muốn rơi vào cái nói chung là bạn cũng không muốn gặp ai và bạn cũng tiếp muốn tiếp xúc với ai á các bạn đang trong cái trạng thái mà tự nhiên bế quan tạo cản á phòng thủ ừ kiểu như tự nhiên đang vui vậy á tự nhiên sốc quá cái thành ra là không không muốn ai xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa nói chung là tụ tụ hai á mình thấy là các bạn gặp vấn đề về tình cảm á à, về tâm sinh lý rồi này nọ hoặc là ở trong cái trường hợp này á mình thấy thoáng thoáng qua cái trường hợp của những bạn tụ hai đó là các bạn đang nhớ về người yêu cũ tuy nhiên cái người yêu cũ của các bạn đã có người yêu mới rồi yeah tôi sẽ happy <laughs> và các bạn nghĩ là bây giờ cái cái cơ hội của mình cũng như là cái câu chuyện của mình nó đã rạch rồi nó chính thức kết thúc rồi nè cái lá đầu quơ ở đây là một cái câu nói rõ ràng nhất cho mình thấy luôn à, các bạn tụi hai là mình nghĩ là không có ai đến trong cuộc sống các bạn đâu ha bây giờ mình sẽ rút thêm năm lá nữa ờ, wow the sun yay đúng rồi năm gậy trời ơi đâu Yeah, hấp dẫn nha oh, Kỵ sĩ gậy mười kiếm Wow Và là hai ra phần Những các bạn mà tụ ờ, tụ hai nè Mình cảm giác như là Các bạn tự chữa trị được cho bản thân của mình các bạn tự hồi sinh lại và cái lá cờ xanh này nó, nó nói với mình một cái dấu hiệu tích cực á là các bạn đã chính thức bỏ cuộc rồi các bạn đã chính thức chấm dứt những cái điều mà nó gọi là nó toxic và nó không cần thiết cho cuộc đời mình và các bạn sống lại một lần nữa cái lá xanh này nói chung là mình thấy trong cái trạng thái năng lượng này á thì cái người này kiểu như ờ, dạy cho các bạn biết là cho dù có họ hay không cho dù có tình yêu hay không thì bạn vẫn sống tốt bạn vẫn là một cái người gọi là tự tự biết mang lại cái niềm vui và cái sự vui vẻ mạnh mẽ cho mình ở đây mình thấy có rất là nhiều lá gậy luôn ha các bạn đấu tranh tư tưởng và các bạn quyết định giành lại những gì mà mình xứng đáng có được à, cái lá kỵ sĩ gậy và năm gậy ở đây nè mình thấy một cái cuộc chiến các bạn đang đấu tranh nội tâm với mình ở bên đây còn lá mười kiếm nữa các bạn thấy nè các bạn giận không các bạn buồn không có các bạn rất là buồn mình thấy ở đây là cái lá bùi kiếm trong cái trường hợp này là các bạn gọi là sức cùng lực kiệt rồi các bạn không muốn um, mơ mộng không không không không trông đợi gì nữa à, các bạn biết được mình đã tổn thương và mình đã buồn lòng và đã thất vọng nhiều như thế nào các bạn hoàn toàn không không trông đợi về nữa về cái chuyện nói chung là sức nghiện ai nữa nói chung là cái cái trạng thái của những các bạn uh, tụ hai á là các bạn đang bế quan tỏ cản và các bạn cảm giác là mình mình còn hiêu lên lại mình còn lấy lại được cái mặt trời ở trong chính trái tim của mình bạn rất vui vẻ nhưng mà không có nghĩa là người vui vẻ là không có biết buồn nha mọi người mình thấy cái trạng thái của những bạn tụ hai á là các bạn có những cái nỗi buồn riêng của mình nhưng mà bạn vẫn nói chung là bạn vẫn vẫn sống tốt không có người kia thì bạn vẫn rất sống rất là tốt và bạn có giá trị riêng của mình và bằng chứng là lá đời xanh nó nói với mình đó là trong bất cứ một hoàn cảnh nào bạn vẫn luôn tỏa sáng và bạn có một cái nguồn năng lượng vô tận đó cho nên là các bạn như thế nào để nữa các bạn tin là sau một cái cơn mưa không sau một cái cơn bão sau sẽ trở lại ngăn nắp và những cái cơn bão dòng đó nó giống như là một cái bài test gì đó nó khiến các bạn lớn hơn trưởng thành hơn à, mặc dù là nó có hơi đau lòng một chút cái lá The Hierophant ở đây là cái sự chiêm nghiệm cái lá The Hierophant nó xuất hiện sau cùng á những cái điều này đã trải qua và các bạn đang trải qua dạy cho các bạn biết được một cái bài học là các bạn tin vào bản thân của mình ha cái trạng thái của những cái bạn uh, tụ hai cũng làm nhận được một bài học giống như những bài tụ một nhưng mà tụ hai á là tự chiêm nghiệm tự cảm nhận được tự uh, kiểu như là kiểu như các bạn cảm thấy thấm nhuần hơn sau những cái bão dông sau những cái cú vấp ngã à, thật ra không có ai muốn những cái chuyện không vui vẻ xảy ra trong cuộc sống của mình hết nhất là trong chuyện tình cảm á nhưng mà mình nói rồi trong cái chuyện gì các bạn có thể khiến nó đi theo cái đường đi nước bước của bạn được nhưng mà tình cảm là một cái gì nó rất là khó nói giống như là người ta yêu bạn xong cái nào hôm hôm nay người ta yêu bạn thấm thiết xong ngày mai người ta đã hết yêu bạn rồi và họ yêu một người khác thì bạn làm sao biết được nói chung là cái cảm xúc thay đổi thiên biến bạn hóa lắm cho nên đó là mình nghĩ à, các bạn cũng không nên tự trách bản thân mình làm cái gì à, các bạn buồn thì các bạn buồn nhưng mà cái cái cái tâm thái của những bạn tụ hai là các bạn biết là đúng mình không thể nào biến tất cả mọi thứ mình không phải là siêu anh hùng bạn không phải là thánh là thần các bạn là con người bình thường bạn biết buồn bạn biết khổ tuy nhiên á, là cái cái cái cảm xúc và cái như cái, cái cái sự mạnh mẽ của những bạn tụi hai là một cái điều gì đó rất là đáng nể mình biết là cho dù á, ai đạp bẹp các bạn đi nữa ai mà chà đạp các bạn đi nữa thì các bạn sẽ sẵn sàng đòi lại công bằng cho mình và cái cái cái cái cuộc chiến của các bạn á à, mình thấy á, cho dù các bạn đã buồn như thế nào các bạn đã kiểu như là gọi là chết đi sống lại như thế nào những cái lá mùi tím này thì các bạn vẫn nói là xin lỗi nha tôi vẫn sống tốt đúng tôi đã rất buồn nhưng mà không có anh tôi không có chết tôi tôi sẽ kiểu như là sau những cái bài học như thế này tôi sẽ là người tốt hơn sống tốt hơn và luôn luôn luôn tốt hơn từng ngày nữa chứ không không phải là những cái người phụ thuộc vào những cái mối quan hệ này không phải là một cái người bi lụy thật ra đây là một cái tinh thần rất là đáng để của những bạn tuổi hai á mà thấy các bạn hiêu lên rất là đúng cách luôn các bạn tự tin vào bản thân của mình các bạn là một kỵ sĩ gậy là một người rất là nhanh nhẹn rất là tháo vát và cũng rất là nhiều vỏ sống nữa à, ở đây năng lượng lửa rất là nhiều ha và sư tử là nhiều nhất tại vì ở đây chúng có lá, được đồ sinh nè mà mình nghĩ là à, cho dù các bạn là cung nào đi nữa thì với năng lượng của những bạn tuổi hai á đây là một cái câu chuyện đáng khích lệ tại vì ờ, um, cái, cái từ, từ cái tủ hai mình cũng học được đó là đúng rồi đâu có cái chuyện gì mà nó kéo dài hoài và cũng đâu có ai khiến cho các bạn tổn thương hoài được nên là uh, các bạn rút ra được những cái bài học đáng đáng đáng giá cho cuộc đời mình sau những cái cái cái cái, cái câu chuyện buồn này những lá oracle những bạn tụ hai nha ok đây là những lá oracle những bạn tụ hai xin with the moon tất cả là một bài học ha à đây là một cái bộ bài mà mình rất là thích cái bộ mà này nó nói về cái tình yêu thương bản thân của mình á cái dạ. lá bài này trong cái trường hợp này nó cũng nói là hãy yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả những gì xảy ra và nó um, thay vì các bạn cứ lo lắng về quá khứ và cũng những cái gì mà xuất hiện ở tương lai thì các bạn hãy sống tốt cho hiện tại à, và những cái gì mà các bạn kiêm nghiệm được đó là một bài học cho dù nó xuất hiện ngắn hay dài trong cuộc sống của bạn thì nó cũng để lại cho mình những cái giá trị nhất định và sau những cái bão giông như thế các bạn mạnh mẽ hơn các bạn kiên cường hơn ừ. use your hands ok các bạn khéo tay ừ mình thấy trong cái lá bài này trong trường hợp này là nó khuyên các bạn là hãy tìm cho mình một cái thú vui á chẳng hạn như là các bạn thích thiêu thụ may vá này các bạn thích uh, vẽ tranh hoặc là các bạn uh, làm cái gì đó và là sử dụng cái kỹ năng của mình nhiều á mình thấy uh, những cái bạn này á rất là tỏa sáng ha rất là có kỹ năng cho nên là cái cái tụ bài này nó nói là các bạn hãy tìm một cái thú vui cho mình một cái gì đó nó để giết thời gian và thay vì để cái dành thời gian cho những cái chuyện tiêu cực thì các bạn có thể làm những cái gì đó nó khiến cho các bạn vui hơn ừ đó thay vì mà à, cứ ngồi đó cắm câu ngồi suy nghĩ về những cái chuyện buồn bã đã qua thì hãy dành thời gian cho mình một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình giỏi mình khéo chẳng hạn như là à, nếu mà các bạn không giỏi làm cái gì đó thì hãy kiếm tiền ừ mình hãy dành thời gian cho việc kiếm tiền là một cái gì đó rất thiết thực ừ khi mà bạn có tiền các bạn sẽ đi được đi đến những nơi mà bạn thích các bạn được uh, đến ăn những cái món mà bạn muốn ăn các bạn sẽ có nhiều bạn hơn ừ các bạn sẽ có giá trị hơn cho cuộc sống này và các bạn còn có thể đủ sức để lo cho những người xung quanh bạn nữa dòng lát cuối cùng là spend with the brand tình bạn là một cái gì đó rất là đẹp, tuyệt vời cho mọi người à, tình bạn là một cái ờ, nói chung á là tình yêu thì đã có chia tay tuy nhiên là vậy thì không bao giờ có như vậy cả những cái người tri kỷ và những cái người chị em những cái người anh em tốt của mình á luôn luôn là những cái người mà sẽ gắn bó và chia sẻ với các bạn rất là nhiều nhiều khi á, cha mẹ mình á thì còn có khoảng cách đó lớn tuổi quá không thể nào chia sẻ được tuy nhiên bạn bè là những cái người mà khiến cho mình cảm giác rất là an tâm và khi mình ở bên họ mình sẽ không bao giờ lo họ sẽ bị phản bội mình cả cho nên là mình nghĩ ai thì cũng sẽ có những cái người chí cốt à, cục anh em còn kèo mà không thể nào mà à, diễn tả được đó không phải là cái kiểu mà sánh xuống nói là ôi tại yêu mì quá rồi này kia kiểu nhưng mà sẵn sàng sẽ sẵn sàng ở bên bạn nghe các bạn nói những cái chuyện dở hơi à, cùng bạn làm những cái trò con bò và khiến cho các bạn vui hơn tốt hơn đó là những cái tình bạn rất là tuyệt vời à, nói đến đấy thì mình cũng chia sẻ luôn à, mình đã trải qua một tháng 12 và chúng nó không có được vui vẻ lắm tuy nhiên á mình có những cái bạn rất là tuyệt vời à, trong tháng 12 này á mình nhận khá là nhiều quà <laughs> đó cho nên là mình biết là mình có dở hơi mình có điên điên khủng khủng như nào nữa thì vẫn sẽ có một cái người nào đó sẵn thàng dành thời gian để cùng làm giàu con bò với mình cho nên các bạn hãy mạnh mẽ lên ha thật sự là mình thấy hồi nãy khi mình rút được cái lá sinh ở trong cái tủ bài của những bạn số 2 á mình nghĩ các bạn là một người rất là thực lực và những người xung quanh các bạn thích điều đó thật ra mình nói là ai cũng thích mặt trời ai cũng thích nắng ai cũng thích vui vẻ hết và các bạn rất là hồn nhiên các bạn rất là vui vẻ cho nên xung quanh bạn không có thiếu người đâu ha không phải là ở dạng tình yêu mà là tình bạn một cái gì đó nó chân quý và nó chân thành hơn rất là nhiều đó cho nên các bạn hãy quý trọng những người bạn của mình ha à, hãy sẵn sàng chia sẻ với họ có thể là họ sẽ cười mặt bạn đó họ sẽ um, cười ha há hô hố nói với bạn ai biểu mày ngu lúc trước tao nói mày không chịu nghe nhưng mà các bạn hãy nghe đi những cái người mà đọc mồm đọc miệng đó thật sự là những cái người mà sẽ luôn ở bên các bạn các bạn không bao giờ lì xa các bạn hết đó cho nên là những bạn tuổi hai mạnh mẽ lên nha à, mình chốt lên tuổi hai đây nha những bạn chọn tuổi bài số 3 tuổi bài cuối cùng là những bạn chọn một bài nơ cô của mình nha ok ai đang đến với các bạn trong tháng 12 tháng um, tháng Noel à, 4 cấp à, 6 gậy à, hoàng hậu cấp hậu hậu cấp the world lại là đều quên nữa nat bạn không có nhưng mà những cái người này à, kiểu sao ta Ờ, mình thấy bạn thì không nói hoài với người ta hết trơn á nhưng mà người ta lại à, có người thì khá là kiểu như sao trong quý các bạn á à, nói sao trời à, các bạn thì đang độc thân nè hãy mình thấy cái lá bốn cấp nó rớt ra thì mình nghĩ là các bạn không có nói hoài giá hết và các bạn nghĩ là uh, bây giờ quá bận đi ừ cái lá bốn cấp nó còn đi thêm sáu gãy nữa các bạn nghĩ là mình có nhiều việc để lo hơn là những cái chuyện mà quan tâm là ai đang đến cuộc sống của bạn ừ cái lá đầu quên này cũng vậy nó nói là các bạn đang bận trong những cái chuyện à, thi cử hoặc là cần kết thúc một cái gì đó ừ, trong cái cuộc sống của mình ừ. chẳng hạn như là uh, các bạn bận đi học nè cuối năm mà chuẩn bị thi học kỳ rồi trong trong việc làm thì đang dí deadline tụt quần không thể nào mà giải quyết được đó nói chung là sẽ có rất là nhiều người xin ờ, lỗi có rất là nhiều việc để các bạn lo trong cái tụ ở số 3 này nè các bạn kiểu như là chả buồn quan tâm ai sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình luôn và à, kiểu như là các bạn bị dí đến uh, sức đầu mẹ chán á kiểu cái tụ này á là mình thấy các bạn đang kiểu như bị phát kỳ sức gần như là phát kỳ sức các bạn đang chạy marathon với những cái cái dự án những cái vấn đề của cuộc sống mình cái hàng kiếm tiền nè sắp cuối năm rồi không biết về quê sao có tiền để à, đưa ba đưa mẹ mua đồ tết rồi uh, em trai uh, em gái thì uh, chờ lì xì cái kiểu nói chung là cái tụ này á các bạn đang lo về những cái vấn đề khác coi là ai đang xuất hiện trong cuộc sống của bạn ha tuy nhiên á mình cảm giác như là uh, có vẻ như là uh, thời tới thì không cản được <laughs> mình nói đùa thôi thì um, cái tụ số 3này á các bạn có hiểu hiểu năm nay vậy là các bạn không quan tâm nhưng mà phải có người đến cho cuộc sống của các bạn và cái người này á thật ra là các bạn cũng đã gặp rồi mình nghĩ là người này cũng gặp rồi và cái người này á, mình mô tả cái cái dung nhan cho các bạn xem ha là một cái người nếu là con gái á, thì sẽ là một cái người rất là dịu dàng rất là thục nữ rất là đoan trang rất là uh, kiểu dễ thương theo cái kiểu truyền thống á ừ, rất là nhẹ nhàng rất là đáng yêu ừ, nói chuyện dễ thương ừ. còn nếu mà là con trai thì mình thấy anh chàng này sẽ rất là năng động và có rất là nhiều nói chung là mọi người trẻ tuổi thôi à, mọi người không không lớn bạn quá nhiều à, tuy nhiên á thì mình thấy là các bạn quá bận để có thể focus và người đó là người đó xuất hiện trong cuộc sống của mình để có giá trị gì mình thấy bây giờ hả là các bạn quan trọng hơn là ôi tiền ở đâu bây giờ sắp kiểm tra tới nơi mà mình không biết gì hết à, nói chung là công việc thì dưới tù quần à, phải làm báo cáo phải làm những cái này trước kia trời ơi còn ờ, ở nhà còn còn bao nhiêu chuyện phải làm ôi ai ai đến tôi không quan tâm nhà vào việc đó cái cái style của những bạn Dubai là như vậy luôn các bạn không có uh, ờ, care đến xung quanh là ai xuất hiện với các bạn trong cuộc sống của bạn và xuất hiện với mục đích gì tuy nhiên á mình cảm giác như là à, sau cái chuyện hướng của những lá bài này ha thì cái người này cái người mà các bạn để đến cho cuộc sống của bạn nè họ có một cái tình cảm đó ha kiểu như là có một chút cảm xúc với các bạn nha tại vì nước thì hay đi kèm với cảm xúc nhưng mà bạn thì cái kiểu như là à, ủa hết rồi hả kể mấy người trước tôi đâu có tôi đâu có quan tâm bây giờ tôi đang bận lắm à, có vẻ như mấy người xuất hiện sai thời điểm rồi <laughs> okay. nói chung là các bạn khá là bơ cái người này ok um, nói chung là mình thấy cái cái sự bận của những bạn tụi ba nhiều lắm <laughs> cái nào mà các bạn không có uh, đối hoài gì đến ai xuất hiện bây giờ các bạn thấy à, ai xuất hiện các bạn cũng kiểu như là ủa xuất hiện hả ừ ừ vậy đó rồi chấm hết bây giờ mình sẽ rút tiếp lại lại coi xem cái người này xuất hiện với à, nãy mình nói theo xu hướng tình cảm mà nhưng mà để mình rút kỹ hơn xem nào coi là họ có xuất hiện theo một cái à, trạng thái họ muốn cưa bạn hay là nói chung là đồ phô sáu xu wow à, chín chính gậy wow chín tím ờ bốn xu rồi mình hiểu rồi à, và các bạn tiếp xúc với người này nhiều hơn á thì các bạn cũng sẽ nhận ra được là cái người này có tình cảm với các bạn nhưng như mà nó nói trên mà có lá hậu cấp nè có một cái sự quan tâm có một cái à, một cái um, tình cảm nhất định ở đây à, nhưng mà mình nghĩ là cái thái độ của các bạn á, là nó các bạn khá là bơ người ta trong những phút giây đầu các bạn biết người này mình biết là biết người này luôn tại vì nãy mình cũng có diễn tả ra con gái thì khá là dịu dàng khá là dễ thương à, ờ, còn con trai thì khá là năng động và nói chung là hơi hơi hơi hay xuất hiện trong cuộc sống các bạn nhiều hơn đó khiến các bạn phải để ý một chút mình nghĩ là như thế nào đó thì các bạn cũng sẽ nhận ra được người này theo những gì mà mình miêu tả thôi và cái ờ, những lá bài dưới đây nè mình thấy lá đầu phu nè à, cái năng lượng của các bạn á là kệ đi tới đâu thì tới à, ờ, ai muốn trích mình ai muốn ghét mình nó gì đó nói chung là tôi cũng không có quan tâm đâu tôi kệ à, nói chung là kệ nhưng mà sau khi mà hai người tiếp xúc nhiều hơn mình nghĩ là các bạn sẽ có thiện cảm với người này giống như mình đã nói là con gái thì dịu dàng đáng yêu à, con trai thì năng động hoạt bát nói chung là họ vẫn có một cái thiện cảm nhất định với bạn và cái người này á, dần tiếp xúc và làm quen với bạn trên một cái trạng thái là tình bạn tình bạn tình bạn nha mình nói là tình bạn nha à, đó để là những cái người mà có thể nói chuyện nhiều hơn có thể tâm sự nhiều hơn à, đó tuy nhiên là trên tình bạn dưới tình yêu mình thấy cái người này á uh, thật ra họ có cảm xúc với các bạn thôi nha uh, nhưng mà kiểu có phải cái cảm xúc mà nhiều đến nỗi mà có thể muốn giữ các bạn làm của riêng không không nhiều đến nỗi mà khiến giống như là sẽ nói hoặc này cho mình là à, tao thích mày lắm kiểu như mình là có thiện cảm nha có thể như là bạn cũng có một cái sức vấn định bạn cũng có những cái uh, style nhất định cũng có những cái chất chơi riêng của mình chẳng hạn như là bạn học giỏi này hoặc là các bạn có hồi nãy giờ năng lượng ở trên mình thấy cái năng lượng của các bạn bạn là một cái người khá là có điều kiện nữa các bạn có giá trị riêng của mình ha và các bạn ý thức được điều đó à, nhưng mà hiện tại là các bạn quá bận để có thể nghĩ được cái tình cảm thì cái người này á, hiện tại trước mắt á, khi mà họ tiếp xúc với các bạn á, thì trên cương vị người bạn tuy nhiên á, là mình không biết là sắp tới có phát triển theo tình cảm hay không thì mình không biết nha nhưng mà hiện tại á, cái thì cái người này á, xuất hiện với các bạn á, mình thấy là theo cái xu hướng như là làm bạn và hay cãi cọ một à, nói chung là hai người khá là họ tính với nhau kiểu uh, nhưng mà ở bên cạnh nhau thì khá là chú chế tại vì mình thấy là có lát chín kiến này có vẻ như hai người á, thấy nào cũng hồi cũng mất họng kẹo qua kẹo lại chẳng hạn ở ờ, bạn nào mà bạn nữ trong cái tụ bài này á mình thấy cái, cái đối tượng nam đó đó là hay ghẹo bạn luôn chẳng hạn như hôm nay bạn mặc cái áo màu hồng cái nó sẽ vô nó nói với bạn là trời ơi tối ngày mặc màu hồng đều đều bánh bèo à, ờ, này nọ rồi điệu đà quá rồi xong nếu mà à, các bạn ừ, làm tóc mới nó trộn cái tóc ghê không hợp với mày đâu thế là các bạn phải xi mấn lên các bạn phải chửi lộn với nó các bạn phải rồi qua tiếng lại mới nói nhưng mà cái kiểu như là cả hai đều rất là mến nhau á kiểu mình thấy cái hai cái thường á à, những cái cung khí và những cái cung uh, lửa khá là hợp với nhau tại vì cũng mê chơi mà cũng cũng uh, cũng uh, tính là cũng cũng thích cái mới cũng thích học hỏi cái này cái kia thì cái năng lượng của hai người cũng khá là uh, hợp với nhau vì điều đó và cái đá sáu sao mình nó cũng nói là hai người có một cái thiện cảm nhất định với nhau nhưng mà không có nói ra đâu kiểu giống như là uh, trời cái thằng nó có gì đâu mà tao thích ừ <laughs> ờ, cái con đó nó dở hơi lắm ừ tao phải rửa phèn là phải nhổ lên nó mới được ờ, cái năng lượng của những cái bạn này là kiểu như bạn sẽ có một người bạn mới à, nhưng mà cái người này á mình thấy là họ khá là có cảm xúc với bạn nha nhưng mà họ sẽ không không kiểu như mà không có đập vô một cái là nói với bạn là à tao thích mày không có gì đâu từ từ kiểu giống như là họ không có cảm xúc nhưng mà không phải là kiểu như đập vô một cái là có có người đọc muốn tấn công các bạn không muốn giữ các bạn của riêng liền đó cho nên là cái cái năng lượng của những bạn tụ ba là mình hãy thôi hiểu năm nay lại đơn giản lại là các bạn sẽ có một người bạn ừ. có một người bạn mà nó hay ghẹo mình nó hay làm những cái kiểu mà khiến cho các bạn không có vừa miệng không có vừa bụng là các bạn phải chửi bới nó bạn nhưng mà hiếu nói là bạn khá là khá là buồn nhưng mà hai người thì vẫn độc lập ha không có dính dáng gì bạn kiểu tối ngày phải thà nẹo với nhau hết kiểu như gặp thì nói không gặp thì thôi à, kiểu như là có cũng được không có cũng được nhưng mà nói chung là bạn khá là có ấn tượng với người này ừ đó mình thấy năm nay là như vậy à, mà nói chung là các bạn sẽ có một người bạn mới trong trong đêm trong trong tháng 12 này đó ok bây giờ mình sẽ rút cho các bạn tụ ba những người đang vật bận biểu sắp mặt cho cái à, cuối năm à, cho các bạn có những lao đồ cậu này nha Anima Mundi Wow Và lá The Kiss wow. Tụi này nóng bỏng nha à, à, mình mình lại thấy cái năng lượng như vậy khi nãy mình uh, rút những cái tarot ra thì mình lại thấy là các bạn không quá đối hòa với cái chuyện yêu đương ừ, tuy nhiên đó là cái cái xu hướng mà đã diễn ra nó lại khá là uh, liên quan tới chuyện tình cảm uh, thì có thể như là trong tháng 12 này nó không diễn ra ừ, nhưng mà những cái lá bài này nó nói về cái sức thu hút của các bạn ha bạn giống như là một cái viên đá quý, các bạn có thấy hình ảnh của cái viên kim cương ở đây không thì các bạn rất là thu hút và các bạn tỏ ra một cái cái cái kiểu như mời gọi với người khác vậy đó và cái lá the skit này nè các bạn tạo ra được một cái cái cái gầm thôi đã tạo các bạn rất là gợi cảm cho mắt người khác kiểu như bạn là nữ thì bạn sẽ rất là hấp dẫn ừ. kiểu như khiến cho người ta đến muốn nói chuyện muốn giao tiếp với các bạn á ừ. còn cái lá Enemamundi này này thì cái lá bài này là cái lá mà nói về một cái kho báu thì nó sẽ nói như là trong công việc á thì các bạn sẽ uh, uh, trong công việc thì các bạn sẽ có cái sự thăng quan tiến chức giống như các bạn mong muốn ha chẳng hạn nếu mà bạn bạn đi hay học bạn đang giải nước rút cho cái mùa thi của mình á thì các bạn sẽ có được những cái thành quả giống như bạn mong đợi còn nếu mà các bạn đi làm thì các bạn trả deadline xong thì có thể như cái những cái công sức mà các bạn đã cố gắng bỏ ra thì nó sẽ nhận lại được một cái điều gì đó nó khiến cho các bạn cảm thấy được vừa lòng và vui vẻ ừ. à, có thể như thăng chức này và được ghi nhận công lao ừ cái cái cái cái tụ cái cái lá bài enema Monday ở trong cái trường hợp này nó, nó khiến cho các bạn à, nó cổ vũ tinh thần cho các bạn là các bạn cứ làm đi và các bạn sẽ nhận lại được những cái gì mà các bạn xứng đáng được nhận rồi cái lá eros này nè các bạn tỏa sáng trong một cái cộng đồng trong một cái tập thể trong trong những cái mối quan hệ mà các bạn quen biết được thì các bạn lấp lánh như một viên đá vậy đó mình nghĩ là nếu mà các bạn không có bạn đi nữa thì các bạn cũng sẽ rất là nhiều các bạn không có bồ đi nữa thì các bạn cũng sẽ rất là nhiều bạn bè xung quanh và những cái người này sẵn sàng giang tay giúp đỡ các bạn à, có thể như nó sẽ à, à, bình thường là nó hơi cục xúc nó hơi uh, thô bỉ cho các bạn nhưng mà khi mà các bạn cần thì nó sẽ, sẽ ở bên cạnh các bạn và cái chiều hướng của lá đợt kiết trong cái lá bài này á, thì mình lại cảm giác như là các bạn rất là có nhiều mối ừ nhưng mà các bạn không nói ngoài cho lắm các bạn ờ. rất là có sức hút ha trong bất kỳ một cái trường hợp nào và mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái tháng cuối năm cũng như là những cái kỳ trả like mạnh mẽ nha cố lên những bạn từ ba rồi uh, các bạn sẽ có những cái món quà những cái thành tựu mà các bạn xứng đáng được nhận à, và đó là ba tụ bài của mình ngày hôm nay à, mình nói khá là dài à, và như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ gợi ý nào cho kênh youtube của mình thì các bạn hãy bỏ lại kênh uh, comment bên dưới sẽ đọc thả tim và bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người